Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Suốt 5 năm nay, thông tin quy hoạch cầu Trần Hưng Đạo đi qua ba quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên đã được người dân mong ngóng rất nhiều, bởi giao thông khu vực này luôn xảy ra ùn tắc. Nhưng có vẻ càng mong ngóng thì ngày khởi công càng bật vô âm tín. Suốt từ năm 2017 đến tháng 2 năm 2022, cầu Trần Hưng Đạo mới đưa ra những phương án kiến trúc tạm thời để thăm dò dư luận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 Dự án cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng nhằm mục đích kết nối các quận trung tâm với khu vực phía đông thành phố, giảm áp lực cho cầu Long Biên và cầu Trương Dương. Quy mô dự án dài 3 km, rộng 20 m, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức PPP, BT. Thời gian hoàn thành dự kiến là vào năm 2019, nhưng cho đến thời điểm hiện tại là tháng 6 năm 2022, dự án vẫn chưa khởi công Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho cầu Long Biên, Trừng Dương khi hiện nay, hai cây cầu này đang quá tải và thường xuyên ùn tắc. Khi có cầu Trần Hưng Đạo, phương tiện có thể tránh ùn tắc đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Trưng Dương. Bên cạnh đó, với vị trí gần cầu Vĩnh Tuy, cầu Trần Hưng Đạo sẽ giúp kết nối tốt hơn với phía đông thủ đô. Mặc dù cầu chưa được khởi công, thông tin dự án vẫn chưa có gì cụ thể, Ngoài việc bên trong tấm bản đồ quy hoạch phân khu đô thị N10 đã được thành phố Hà Nội phê duyệt, sự xuất hiện của cây cầu Trần Hưng Đạo dự kiến quy hoạch được ghi khá rõ. Tại thời điểm đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, thành phố đang xem xét hai phương án xây cầu hoặc hầm Trần Hưng Đạo qua sông Hồng. Còn về nguồn ngân sách xây dựng, thời gian khởi công, dự kiến hoàn thành và phương án thi công thiết kế không có cơ quan nào của Hà Nội thông tin cụ thể. Do đó, Việc thành phố Hà Nội sẽ xây cầu Trần Hưng Đạo hay xây dựng hầm chui qua sông Hồng vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, đến giữa năm 2020, thành phố Hà Nội đã tiết lộ một số thông tin và hình ảnh về dự án kết nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Cụ thể, công trình giao thông cầu Trần Hưng Đạo có vị trí nằm giữa cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy, và cho đến tháng 2 năm 2022, thông tin về dự án xây cầu Trần Hưng Đạo đã có những bước tiến mới. Theo đó, Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội đã mở triển lãm phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo trong một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Ban tổ chức đã lựa chọn 3 phương án đạt giải nhất, nhì, ba và một phương án theo hình thức chọn trưng bày để tham vấn ý kiến cộng đồng trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định phê duyệt kết quả. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của cộng đồng, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội sẽ báo cáo thành phố xem xét, quyết định phê duyệt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Xuất phát từ mong muốn cầu Trần Hưng Đạo không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông đơn thuần, mà còn hướng đến mục đích vị nhân sinh, nên đây sẽ là một cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng được đề xuất có thêm hai làn xe đạp và vỉa hè dành cho người đi bộ. Tổng chiều dài của cầu Trần Hưng Đạo gồm cầu và đường dẫn hai đầu cầu, khoảng 5,5 km, qua ba quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên. Quy mô tối thiểu từ 4 đến 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 9.000 tỷ đồng. Cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Điểm đầu cầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo, Trần Thành Tông, Lê Thành Tông – điểm cuối tại điểm giao với đường Vũ Đức Thuận. Trước đó, cầu Trần Hưng Đạo được đề xuất theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 50%, vốn nhà đầu tư BOT là chiếm khoảng 50%. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là khoảng 20 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Các phương án được tham vấn ý kiến cộng đồng gồm có giải nhất mang ý nghĩa Hà Nội không giới hạn là phương án liên doanh tư vấn thiết kế của công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Niwa và công ty trách nhiệm hữu hạn Chodai Enkiso, Ziban Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chodai, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế kiến trúc NH Village theo thiết kế cầu chính dạng cầu vòm thép. Sơ đồ nhịp chính là 150 x 6, L bằng 900m. Mặt cắt ngang cầu chính tại giữa nhịp, B bằng 40,66m. Tại trụ cầu là 47,76m. Cầu gồm có 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, 2 làn xe đạp và vỉa hè cho người đi bộ. Ở vị trí trụ cầu, bố trí các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Nhóm tác giả chia sẻ, Bất tận được lấy cảm hứng từ ấn tượng về không gian mênh mông trải rộng trên dòng sông Hồng. Một dòng sông có cả chiều dài về lịch sử, chiều rộng về không gian. Giải nhì được nhóm tác giả đặt tên là Hào khí Đông A, Hào khí rồng thiêng, thể hiện trí khí mạnh mẽ, oai hùng, hào sảng của thời Trần, mà điển hình là Trần Hưng Đạo người tham gia giao thông sẽ cảm nhận được những hiệu ứng thị giác và cảm giác rất khác biệt khi đi dưới 5 nhịp vò mở ra liên tiếp, tỏa rộng ra trên đầu. Đây là thiết kế cầu vòm thép, kết cấu mố trụ BTCT vĩnh cửu. Chiều dài cầu chính 5 nhịp 110m cộng 130m cộng 130m cộng 110m cộng 110m bằng 590m. Bề rộng mặt cầu là B bằng 33m Với giải ba, nhóm tác giả tạo ra một hàng năm cột thép treo với chiều cao khoảng 55 m So với độ cao gốc, các hàng cột này được tạo thành bởi một chữ V, với mặt bên trong là một hình parabol, được hạ thấp xuống cao độ khoảng 2,5 m so với mặt nước và chạy xuyên xuống phía dưới lòng đường. cầu chính dạng dây văng với kết cấu dầm chủ dạng bê tông cốt thép dưỡng lực. Sơ đồ nhịp là 6 nhịp 102 cộng 4 nhân 160 cộng 102 bằng 844 m. Bề rộng mặt cầu chính qua sông gồm có 6 làn, bề bằng 38 m. Cũng trong đợt này, ban tổ chức cũng lấy ý kiến cho phương án kiến trúc theo hình thức tuyển chọn, phương án xứ Đông Dương, phương án cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp. Kiến trúc cầu mang phong cách cổ điển, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với các công trình kiến trúc kiểu Pháp sang bờ bắc khu vực phát triển mới của Bắc Sông Hồng. Tuy đã có những phương án về thiết kế cầu để lấy ý kiến người dân, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin gì về thời điểm khởi công dự án